Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nam Bộ biến căng, Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn, An Giang, Đồng Tháp bị quét Kiên Giang có bị sới hay không? Miền Nam có hai vùng, đó là miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Hiện nay cả hai vùng này đang bị bão Thanh Trừng càn quét. Tại Đồng Nai, vụ án IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã đưa hàng loạt quan chức của tỉnh vào trong lò. Vụ nhận hối lộ cách đây hơn 6 năm đã bị khôi lại làm cho hai người quen của ông Lê Hoàng Quân từng giữ chức bí thư và chủ tịch tỉnh cũng phải vào lò. Có thể nói Đồng Nai là tâm điểm của cả khu vực miền Đông Nam Bộ chịu bão thanh tra quét qua. Sau Đồng Nai chính là Bình Dương cũng là tỉnh bị khui ra khá mạnh với cựu bí thư Trần Văn Nam phải vào tổ. Đây là hình ảnh Đồng Nai đang bị quét rất nặng. Tại Sài Gòn thì rất nhiều vụ án bị khui ra lớn nhất hiện nay là vụ Vạn Thịnh Phát. Người dân hy vọng ông Trọng cho đánh mạnh vào Vạn Thịnh Phát, sau đó đánh tiếp vào Lê Thanh Hải, bởi nếu không có bàn tay nâng đỡ của ông Lê Thanh Hải thì Vạn Thịnh Phát không thể lớn mạnh đến như thế. Với lại bứng được ông Lê Thanh Hải khỏi nhà và quẳng vào tù thì hai nhân vật khác là Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa cũng sẽ ngã nhào theo. Tuy nhiên hiện nay Bộ Công an đang gặp phải một đối thủ vô cùng xương sầu những cái chết bí ẩn làm cho Bộ Công an mất đầu mối quan trọng để khai thác. Cũng vậy, theo lời ông Trung tướng Tuân Sô, người phát ngôn Bộ Công an thì bộ này quyết tâm triệt phá vạn thịnh phát. Sự quyết tâm này là có thành hay không thì phải đợi thời gian trả lời. Hai tỉnh miền Đông Nam Bộ đã bị cản quét mạnh, giờ đến các tỉnh miền Tây, đầu tiên là tỉnh An Giang, nơi ông Đinh Văn Nơi từng làm giám đốc công an tỉnh này đã có đến 27 người đưa vào diện kỷ luật và thậm chí có một số người bị cách chức. Điều đáng nói là khi ông Đinh Văn Nơi rút khỏi An Giang thì báo Thanh Trừng mới ập đến. Nhiều người đang hóng xem ông đại tá mạnh mẽ Đinh Văn Nơi có dính tiêu cực gì tại tỉnh này hay không. Hiện nay thì chưa thấy có dấu hiệu gì về ông Nơi cả. Đây là hình ảnh Sài Gòn đang bị quét. An Giang bị kỷ luật hàng loạt xong thì đến Đồng Tháp tại kỳ họp thứ 22 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra vào ngày 1 và 2 tháng 11, ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban đã cho kỷ luật Ban cán sự Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp liên quan đến phòng chống dịch trong bản kết luận. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy trách nhiệm Ban cán sự Đảng, Ủy và Nhân dân, Đảng ủy Nhân dân Đồng Tháp đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng pháp luật của nhà nước trong đấu thầu, mua sắm vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, phục vụ công tác phòng chống dịch. Để xảy ra vụ án tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC của tỉnh này. Với chiến dịch đốt lò mạnh như hiện nay, nhiều người dự đoán sẽ có thêm nhiều tỉnh khác của cả khu vực miền Đông lẫn miền Tây Nam Bộ sẽ dính vào cơn bão thanh trừng này. Sẽ có một tỉnh được nhiều người chú ý nhất đó là tỉnh Kiên Giang, nơi được xem là thánh địa của gia tộc ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Tấn Dũng từng làm bí thư tỉnh này nhưng thời đó rất xa, khó mà hỏi tố nếu có sai phạm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Nghị, con trai của Nguyễn Tấn Dũng, làm bí thư tỉnh này từ năm 2015 cho đến 2020. Đó là thời kỳ mong Trọng muốn soi nhật Đây là hình ảnh bao giờ thì bão lại quét qua Kiên Giang lần nữa đây. Thực ra, ông Nguyễn thành Nghị từng bị kỷ luật về sai phạm đất đai tại Phú Quốc. Vào tháng 8 năm 2020, Ông Nghị bị kiểm điểm, tuy nhiên hai tháng sau đó ông Nghị được điều chuyển ra Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Lần kỷ luật của ông Nghị là một vết tích mà ông Nguyễn Phú Trọng có thể khui ra bất kỳ lúc nào. Hiện nay có vẻ như Nguyễn Phú Trọng đã buông xuôi trường hợp của Nguyễn Tân Dũng. Tuy nhiên quân tủ tử trả thù 10 năm chưa muộn, nên cũng có thể ông Trọng sẽ cho hồi tố nếu ông cảm thấy có thể làm được. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu Kiên Giang có bị sới lại hay không? Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao ai cũng sợ những bóng ma của nhà ông Trịnh Văn Quyết Ở biệt thự đi xe siêu sang, sắm du thuyền Đấy là cuộc sống của những tỷ phú của hàng đầu thế giới Ông Trịnh Văn Quyết đã học cách sống xa hoa như trên Ông Quyết có hai chiếc xe Rolls Royce Chiếc Rolls Royce Ghost tức là chiếc con ma rát vàng và chiếc Rolls Royce Phantom tức là chiếc bóng mà lửa thiêng nổi tiếng. Ngoài ra ông Quyết còn có chiếc du thuyền riêng hàng triệu đô. Đây là hình ảnh chiếc xe Rolls Royce đấu giá không ai mua. Cuộc sống xa hoa rồi cũng kết thúc, những tài sản này rồi cũng bị ngân hàng tịch thu và cho phát mãi để thu hồi vốn. Hai chiếc xe siêu sang đã nhiều lần đem ra bán đấu giá và bị hạ giá nhưng không ai mua. Trong khi đó, những chiếc xe cũ như thế trong các xã đông xe cũ vẫn bán chạy bình thường. Người dân Việt Nam thường rất mê tín, những chiếc xe làm cho chủ bị tai nạn hay người chủ bị thân bại danh liệt thì rất khó có thể bán được. Thông thường, những chiếc xe cũ có quá khứ liên quan đến điều xấu thì các chủ cửa hàng hay giấu đi lịch sử của chiếc xe mới có thể bán nó cho người khác. Rất nhiều khách hàng mua xe cũ thà họ không mua chiếc xe chứ nhất quyết họ không xuống tiền cho một chiếc xe mà đã có lịch sử không được may mắn. Đấy là những chiếc xe không rõ lai lịch sử dụng thì người ta cũng khó mà bán. Còn đây là chiếc xe mà ai cũng đã rõ lai lịch của nó. Tuy ông Trịnh Văn Quyết vào tù là do ông làm ăn phi pháp chứ không phải là vì chiếc xe mang đến xui điều xui. Nhưng người mê tín họ vẫn tin rằng hai chiếc xe Rolls Royce là nguyên nhân gây ra cái rủi cho ông Trịnh Văn Quyết tại các cửa hàng bán xe cũ với những chiếc xe còn rất tốt, chưa hề va chạm nhưng có giá rẻ bất ngờ thì người mua liền nghi ngờ đó là chiếc xe không mang lại may mắn nên chủ mới bán. Đôi khi chiếc xe tốt chỉ vì chủ xe quá dư xe bán bớt nhưng người mua vẫn không dễ dàng tin như vậy. Đây là hình ảnh chiếc xe Rolls Royce lửa thiêng của ông Quyết cũng không ai mua. Ngoài hai chiếc xe Rolls Royce bán đấu giá không ai mua, thì chiếc du thuyền của ông Quyết cũng gặp một số phận tương tự. Thông thường, giới mua du thuyền có tiền hơn là giới chơi xe siêu sang. Tuy nhiên, dù từng lớp nào thì sự mơ tín của nó vẫn như vậy. Chiếc du thuyền vẫn cho bán đấu giá mà không ai đặt tiền mua nó cả. Do không có cá nhân, tổ chức đăng ký đấu giá, chiếc du thuyền này sẽ tiếp tục được giao bán lần thứ hai với mức giá khởi điểm mới thấp hơn cụ thể là 34,6 tỷ đồng. Các tổ chức cá nhân muốn tham gia đấu giá sẽ phải mua hồ sơ và nộp tiền đặt cọc khoảng 3,4 tỷ đồng, tức là tương đương khoảng 10% giá khởi điểm. Ông Trịnh Văn Quyết còn có nhiều xe khác nhưng không nổi tiếng bằng, trong đó có chiếc xe Mercedes Maybach S600 Pullman. Đây là chiếc xe cực hiếm, chiếc xe này được đưa về Việt Nam từ đầu tháng riêng năm 2019 và là mẫu xe Mercedes Maybach S600 Pullman thứ hai cập bến ở Việt Nam. Xe sở hữu ngoại thất màu đen sang trọng cùng những trang thiết bị thuộc hàng đẳng cấp nhất hiện nay. Để ra biển số lưu hành chiếc xe siêu sang này, Chủ tịch tập đoàn FEC phải chi ra không dưới 1 triệu USD, tức là tương đương hơn 25 tỷ đồng. Đây là hình ảnh du thuyền của ông Trịnh Văn Quyết Ngoài ra, ông Quyết cũng sở hữu xe siêu sang Maybach 62S, loại xe mà khi thương hiệu này chưa nhập vào làm một loại xe sang mang thương hiệu Mercedes. Chiếc xe của ông Trịnh Văn Quyết là phiên bản đặc biệt của dòng xe Maybach 62 nên ngoại thất xe cố số nan lưới tản nhiệt ít hơn bản tiêu chuẩn. Bên trong khoang lái phiên bản 62S còn có vách ngăn bằng kính ở hàng ghế trước và tạo ra sự riêng tư cho người dùng. Loại này có giá tương đương chiếc Rolls Royce Phantom. Ông Quyết có hai chiếc xe siêu sang đến từ Đức, tuy nhiên người ta không quy vận xui của ông Quyết là do hai chiếc xe này, mà họ quy cho hai chiếc Rolls Royce. Và đó là một trong rất nhiều lý do khiến không ai muốn mua đấu giá hai chiếc Rolls Royce của ông Trịnh Văn Quyết.